Xin mến chào quý vị và các bạn Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với uh, kênh của em Thì uh, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong cái video mới nhất ngày hôm nay Thì hôm nay em đang có mặt tại xã Tam Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương Để uh, quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một 3 hecta vườn cao su nha 3 hecta vườn cao su 10 năm tuổi là chủ đang cần bán ừ xung quanh đây xung quanh thì nhà dân ở cũng khá sát nha quý vị Đó. thì à, vị trí cái à, miếng đất à, của miếng vườn của chúng ta thì nằm cách cái con đường DH501 xã Tâm Lập là khoảng tầm hơn 100 mét nha quý vị hơn 100 mét ừ. thì đây là cái con đường nha có trên sổ luôn nha quý vị con đường đất có trên sổ tuy nhiên thì à, hiện ta hiện nay á, người ta chỉ sử dụng cái à, con đường này để à, chủ yếu là đi khai thác mổ thôi nên nhìn nó cũng không đẹp lắm đây là cái cái cái vườn cao su của chúng ta đây thì cái vườn này là 3 hecta tuy nhiên nó có ba cái sổ khác nhau nha quý vị ba sổ khác nhau thì chủ đất cũng có bán lẻ luôn nha đó. quý vị nào mà mua thì ờ, một hecta thì cũng bán luôn một hecta ở bên trong kia đi thẳng vào đó. cái vườn cao su của chúng ta là có khoảng uh, hơn 200 mét mặt tiền đường đất nha hơn 200 mét mặt tiền đường đất quý vị nào mua một hect thì cũng bán luôn đó. thì uh, nhưng mà bán cái cái cái phía bên trong kia trước còn cái phía ngoài này thì uh, nếu mà mua hết thì quý vị mua luôn còn không thì bán trong trước còn phía ngoài này ờ, bán sau đó cây uh, khá đều nha quý vị cây đang cạo luôn uh, sổ sách giấy tờ này thì đầy đủ hết nha quý vị đó. điện thì đường điện cũng cách đây khoảng hơn 100 mét thôi xung quanh nhà dân ở vị trí ờ, cái miếng đất của chúng ta là cách ủy ban nhân dân xã Tam Lập thì ờ, khoảng tầm ờ, hai cây số ha hai cây số và cách cái uh, uh, khu công nghiệp Tam Lập á, là khoảng tầm gần ba cây số nha ừ, gần ba cây số đây bây giờ em sẽ chỉ cái ranh đất nha đây từ đây cổng mốc rồi đầy đủ hết rồi nha đó. và cái chiều dài chúng ta đi thẳng vào bên trong đó là khoảng tầm 120 mét nha quý vị khoảng tầm 120 mét ừ. Bây giờ thì em sẽ đi vào bên trong cho quý vị và các bạn xem ờ, cho rõ hơn ha. Đất ở đây thì rất bằng, đẹp luôn. thì uh, quý vị và các bạn nào mà chúng ta khi mua đất đó, thì uh, quý vị uh, em có thể hướng dẫn cho quý vị về các cái thủ tục để chúng ta có thể làm được nhanh hơn ừ. như là hướng dẫn cho quý vị uh, um, chúng ta bảo quản đất ha đó cái vườn cao su của chúng ta đây quý vị nhìn cây đang cạo luôn bây giờ mà quý vị nào mua vào thì chỉ có việc cạo thôi thì à, anh chị em mà làm bên à, môi giới bất động sản á thì à, nếu mà có khách có nhu cầu thì cũng có thể liên hệ vào em ha Đó. cứ liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em em để ở phần mô tả cái phía bên trong kia cũng có nhà dân ở nha quý vị đó. cái chiều dài khá dài em ờ, đi ra cái phần đuôi đất này quay xuống cho quý vị xem thì ờ, quý vị ờ, xem video mà quý vị nào chúng ta chưa đăng ký kênh thì nhớ ấn vào cái nút đăng ký kênh để ủng hộ em cũng như là chúng ta chia sẻ lên các cái trang mạng xã hội khác như à, Zalo, Facebook để à, để nhiều người biết đến. À, để quý vị nào mà có nhu cầu thì chúng ta có thể biết được cái miếng đất này ha. Đây là chủ rất thiện chí bán nha. Quý vị em sẽ cố gắng quay cho thật kỹ để cho quý vị chúng ta nhìn rõ để cho quý vị chúng ta khi xem nó được đầy đủ ở cái vườn chúng ta sẽ giáp cái vườn bên kia hàng cây cao su nó trồng lệch nhau nha quý vị Đó. đất rất bằng luôn thì à, cái vị trí miếng đất của chúng ta cách trung tâm huyện Phú Giáo khoảng à, tầm 10 à, cây số ha 10 cây số cách đường DT 741 cũng khoảng 10 cây số và cái vị trí miếng vườn của chúng ta cách thành phố mới Bình Dương đây đây đây là cái cọc mốc nha quý vị cọc mốc hình đuôi đất nha đó và à, dài qua bên kia khoảng gần 300 mét luôn á phải gần gần 300 mét nha quý vị đó thì à, cái à, vị trí miếng đất chúng ta là cách uh, thành phố mới Bình Dương thì khoảng tầm uh, hơn 40 cây số nha quý vị hơn 40 cây số và cách Sài Gòn thì khoảng tầm uh, 65 70 cây ha. Đó, cách thành phố Hồ Chí Minh á, khoảng 65 tới 70 cây cây này thì hiện nay là đang cạo à, cạo kéo nha mới được chưa hết một mặt nữa cái này nhìn vô chắc cạo khoảng 3 à, năm rồi à, giá của cái miếng vườn này chủ đưa ra là 4 tỷ 2 nha quý vị 4 tỷ 2 một hecta 4 tỷ 2 một hecta này và có thương lượng có thương lượng một chút ít nha có thương lượng một chút ít và quý vị nào mà có nhu cầu thì à, liên hệ vào số điện thoại em để ở phần mô tả bây giờ em đi ra cái đầu ngoài đây cho quý vị nhìn này. một vườn cao su rất đẹp luôn đang cạo giá 4 tỷ 2 có thương lượng ta cái miếng vườn cao su tại xã Tam Lập 3 hecta nha tại xã Tam Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Thì à, cũng à, gần cái công ty à, Toàn Năng nha quý vị. Đó, công ty bột mì á. Công ty bột mì Toàn Năng. Rồi quý vị nào mà khi nếu mà có đất á cần bán thì có thể liên hệ em, em sẽ quay video hỗ trợ bán cho quý vị ha. và cái số điện thoại uh, 0888 334 108 ha. Thì ờ, quý vị nào mà chúng ta chưa chưa chưa rõ khi xem video chưa rõ có thể uh, alo cho em để em sẽ uh, nói rõ hơn cho quý vị ha. Và cái phần uh, sổ uh, sách giấy tờ của miếng đất đó thì em để ở phần cuối video cho quý vị và các bạn uh, theo dõi. Rồi, em xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều à, xin chào và hẹn à, gặp lại quý vị vào cái à, video tiếp theo xin cảm ơn ạ